Xin chào các bạn, thì hiện nay cái tình trạng mang nám dễ bị yếu sinh lý, bị rối loạn cương dương diễn ra rất phổ biến. Chính vì thế, các trong sản phẩm về thuộc cương dương đang rất là phổ biến hiện nay các bạn, được nhiều năm dễ sử dụng. Nhưng đâu mới là trong sản phẩm thuộc cương dương mạnh nhất và tốt nhất để giúp cho các bạn có thể tăng cường cái khả năng sinh lý của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ xin phép được giới thiệu với các bạn trong sản phẩm thuộc cương dương đến từ Nhật Bản có tên gọi là Japan su đây thế sản phẩm thủ cương dương dập pha tiếng số này với cái khả năng chỉnh nó sẽ giúp cho người đàn ông có thể cương dương cầu nhỏ giúp cho cầu nhỏ cứng cứng và kéo dài cái thời gian quan hệ giúp cho người đàn ông có thể chủ động trong các tư thế yếu chủ động với cái thời gian yếu của bạn ạ đây hai nhật bản nhật bạn được làm từ các thảo dược thiên nhiên vì thế dòng sản phẩm giảm pha trang số này còn có tên gọi là thảo dược cương dương giảm pha trang số đây đây là cái báo b của nó các bạn ạ một vía sẽ có tác dụng trong vòng 72 giờ cực kỳ lâu luôn tương đương với 3 ngày các bạn ạ 3 ngày 3 đêm Đấy không? Đây là phân mã vạch các bạn có thể chất các thông tin từ đây Thế đối với những cái nam giới nào mà thứ nhất là gặp phải các tình trạng về rối loạn cương dương, dương vật không thể cứng cứng, lúc lên lúc không, hay là cứng mà không cứng, hay là cương yếu thì các anh có thể sử dụng dập phan tiếng số này để có thể tăng cường cái khả năng sinh lý, cái khả năng dương chịu của mình giúp cho chúng ta có thể chinh phục người phụ nữ trong những lúc mà làm tin khiến cho người phụ nữ lên đỉnh nhiều lần trong cuộc yêu. Còn không? Bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem kỹ ở bên trong thì đầu tiên nó sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bát tiếng Nhật Nhật Bản bát tiếng Anh hai ngôn ngữ chính và một hộp của giáp phan xô. với giáp phan xô như vậy thì một hộp sẽ gồm 16 viên nha các bạn 16 viên thuốc các bạn và các bạn lưu ý rằng hiện nay thì ở trên thị trường thì xuất hiện rất là nhiều các dòng sản phẩm giật phán tiếng su là hàng giả hàng kém chất lượng khi các bạn sử dụng nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cũng giống như là cái khả năng sinh lý của các bạn vì thế các bạn hãy chọn lựa những cái nơi nào mà uy tín chất lượng ta có cái thấm niêm ở trên thị trường để mua hàng để đảm bảo sức khỏe bạn ạ thì bên mình với uy tín và đã có kinh nghiệm đã 8 năm nay trên thị trường đối chuyện người lớn và các dòng sản phẩm thuộc cương dương nếu các bạn phát hiện hàng nhái hàng giả bên mình sẽ đến tin gấp 10 lần so với sản phẩm để giúp cho các bạn yên tâm thì giảm phan trang số này cái cách sử dụng của nó thì cũng khá đơn giản thì đầu tiên các anh hãy trước khi quan hệ từ 45 tới 60 phút các anh hãy uống một viên một viên giảm phan trang số nha bạn một viên như vậy thì sẽ có trọng là 0,5 gram có tương đương với 500 mg không nè cực kỳ mạnh luôn thì là sẽ giúp cho các anh có thể cương dương một cách tốt hơn kể ra cái thời gian quan hệ lâu hơn giúp cho các anh có thể làm tên mạnh mẽ tăng ham muốn tình dục chất lượng tính chung rất đơn giản các bạn ạ và các bạn lưu ý hãy tránh các chất kích thích như rượu và bia trong cái quá trình sử dụng để đảm bảo được cái tác dụng của thuốc thì ngoài cho dòng sản phẩm thuộc cương dương dập phá tiếng số bên mình có cung cấp một số loại sản phẩm như dưỡng lực đán hay là nước hoa kích dục giáo tiếng tán năm to dương vật hay là trai sử dụng xuất tiến sớm vân vân các bạn nào mà quan tâm thì gửi liên lạc qua số hotline 0932 052 893 để được tư vấn thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau